Hi, xin chào các bạn, lại là đam mê cá vàng đây hai tuần rồi thì mình mới ra cái video dài á à, Chỉ tiêu của mình là mỗi một tuần thì sẽ ra một video dài Nhưng mà do hai tuần rồi mình bị cảm á, nên là không thể nào nói được à, Nên là bù đắp với các bạn, hôm nay cũng là một video mình thấy là cũng khá là hay ho Đó là mình sẽ tổng hợp lại các loại ký sinh gây bệnh cho cá vàng Và mình sẽ chia sẻ với các bạn cái triệu chứng nè Rồi các tên các loại ký sinh trùng đó Và tất nhiên là những cái loại thuốc để mình mình ờ, à, các loại ký sinh trùng đó nữa chủ đề này thì nó hơi dài nên mình sẽ chia làm hai phần phần 1 á, là mình sẽ nói về các loại ký sinh trùng và phần 2 thì mình sẽ chia sẻ về các vi, loại vi khuẩn gây bệnh cho cá vàng nha ok let's go mình sẽ vào nội dung chính của ngày hôm nay nha Loại đầu tiên là cái loại quen thuộc nhất đó là trùng mỏ neo, nó có tên à, khoa học là như vậy. Vậy cái tên khoa học của nó thì hơi khó đọc một tí xíu nhưng mà mình có thể biết tiếng Việt nó là trùng mỏ neo. À, cái loại cung cái loại trùng này á thì nó có thân hình dài dài xong rồi á hả nó sẽ có một cái chân cái chân à, chỉ ra làm bốn như thế này rồi nó sẽ có hai cái râu và nó mỏng nó dài khoảng chừng 5 đến 8 mm thôi và nó sẽ xuyên qua bề mặt cơ thể của cá vàng luôn và nó sẽ gây cho cá vàng suy yếu dần dần thì cái thuốc trị cái loại trùng mỏ neo này á là hiện tại thì mình có thể dùng là mazoten nè hoặc là cái thuốc refit cái thuốc refit này á mà là à, thuốc nhập từ Nhật luôn và mình thấy là nó nó rất là nổi tiếng ở Nhật và rất là hay mà dạo này á, thì mình thấy là ở Việt Nam mình cũng có bán cái loại thuốc này trên Shopee rồi nên các bạn có thể đặt mua ha hoặc là Dimilin nè uhm. Và còn một loại thuốc nữa đó là loại thuốc của cá rồng đó là thuốc số 0 Trị rất là hiệu quả luôn nên là các bạn có thể mang về để mà điều trị bằng à, bằng những cái loại thuốc này thì có thể diệt được trùng mỏ neo cái loại thứ ba này á, thì hình như là nó có tên là rận biển hay sao á, nhưng mà để chắc ăn á, thì đây là cái tên khoa học của nó nó là một cái loại giáp xác thì nó có hình dạng là một cái ờ, con côn trùng hình dĩa dài khoảng chừng 3 đến 5 mm và nó sẽ dính vào cơ thể của cá nó sẽ khiến khiến cho cá rất là khó chịu luôn đây là các bạn nhìn này nó sẽ dính vào cơ thể của cá như thế này nên là các bạn mà thấy cái loại nào mà dính vào cơ thể cá vàng mà có hình dạng như thế này thì đây là cái loại là rận biển hoặc là à, Arulus uhm, thuốc trị nó thì cũng giống như là trị bệnh trùng mỏ neo á thì mình có thể sử dụng là Mazoten nè hoặc Refix hoặc là bột Dimilin đây là ba cái loại thuốc có thể trị được cái bệnh rận biển tiếp theo đó là một nỗi kinh hoàng của cá vàng nữa đó là bệnh nấm trắng à, bệnh nấm trắng đối với cá vàng thì nó rất là tội luôn á bởi vì nó khiến cho cá kiểu giống như là nổi hết khắp người luôn và nó sẽ à, dính vào trong cơ thể của cá khiến cho cá rất là ngứa và với cái loại ký sinh trùng này nó sẽ có tên khoa học là như sau và biểu hiện của nó thì rất là dễ thấy đó là nó sẽ có nhiều cái đốm trắng và đường kính khoảng chừng 5mm và mình có thể nhìn thấy được ở bên ngoài của cơ mặt bề mặt cơ thể của cá nó sẽ dính vào men và bay đuôi cũng có vài những cái triệu chứng khác khiến cho mình nhầm lẫn giữa bệnh nấm trắng với à, những cái loại triệu chứng bệnh khác ví dụ như là à, do là à, cá cá trống đang trong cái thời kỳ à, sung mãn hoặc là do mụn của cá thì mình cũng có một cái video mà mình rất là tâm đắc luôn đó là um, phân biệt bệnh nấm trắng với những cái triệu chứng khác dễ nhầm lẫn với bệnh nấm trắng thì mình để ở bên phía tay phải trên thì các bạn có thể xem nha tuy nhiên đối với bệnh nấm trắng thì mình có thể trị bằng xanh methylene nè hoặc là cái chất mazoten hoặc là một cái chất nữa đó là uh, nó có tên là à, ờ, malachite có nghĩa là chất xanh malachit thì cái đó với cái loại mà xanh malachit này á hình như là nó đang bị cấm sử dụng nên là mình có thể trị bằng xanh methylene hoặc là mazoten mình cũng có một cái video clip à, chia sẻ về cách chữa bệnh nấm trắng mình sẽ để phía trên các bạn có thể tham khảo nha Tiếp theo nữa đó là một cái loại sáng nó có tên là tên khoa học của nó là Dactylorius với lại là Typhodactylus thì uh, cái nguyên nhân á, nó cũng là do cái loại sáng của hai cái tên này cái cái sáng có tên này gây nên luôn và các bạn nhìn nè nó là một cái ờ, nó là nó khiến cho cái bề mặt cơ thể của cá sẽ có một cái màng nhầy màu trắng và nó sẽ kiểu sợi sợi như vậy nè nó sẽ nhúc nhích như vậy đây là một cái view clip nói về cái sự chuyển động của cái loài sáng này và nó khiến cho cá rất là khó chịu và nó sẽ ảnh hưởng đến quá trình hô hấp của cá nên là các bạn phải thật sự chú ý và quan sát uh, ờ, cát thật là kỹ các bạn thấy nó rất là nhỏ nên mình rất là khó để có thể nhìn thấy được nó tuy nhiên nếu mà các bạn nuôi cá mà các bạn quan sát mỗi ngày các bạn thấy cá lờ đờ và các bạn nhìn vào cơ thể của cá thì rất là dễ nhận thấy cái loại sáng này và thuốc để chữa trị cái loại sáng này đó là thuốc tím thuốc tím thì hiện nay đam mê các bạn cũng có bán các bạn có thể mua ủng hộ mình nha tiếp theo đó là một loại ký sinh nó có tên là uh, ờ, trichodineasis hình như là đọc là như vậy và nó sẽ xuất hiện ở trên mang cá và nó sẽ ảnh hưởng đến quá trình hô hấp của cá nó sẽ đóng một cái lớp nhầy ở trên bề mặt cơ thể và nó tiết nhiều cái chất nhầy ở mang và khiến cho à, cá nó sẽ hô hấp rất là khó khăn và dẫn đến cho cá chết nếu mà tình tình trạng là bị nặng nên là các bạn có thể quan sát cái mang của cá các bạn có thể đối với những chú cá mà khỏe mạnh đó khi mà các bạn cầm vào chú cá các bạn sẽ cảm thấy là nó rất là mướt và nó sẽ không có một cái độ nhầy độ nhầy ờ, nào trên đó cả nên rất là dễ cho chúng ta quan sát và thuốc để điều trị cái loại này á, thì mình sẽ điều trị bằng thuốc tím hoặc à, với lại kết hợp với lại ngâm muối khoáng thì nó sẽ dần dần cho cá phục hồi và nó sẽ diệt được cái loại ký sinh này Tiếp theo là một loại bệnh mà cũng là nỗi kinh hoàng của cá với cả ngược đối với các bạn nuôi cá nữa đó là bệnh nấm mây và nó được gây ra bởi cái loại ký sinh trùng là Epistalis và cái triệu chứng là trong giai đoạn đầu trên bề mặt cơ thể sẽ xuất hiện những cái đốm trắng có kích thước là bằng hạt gạo và khi cái triệu chứng ờ, triệu chứng của nó bệnh của nó tiến triển thì cơ thể của cá sẽ bị tổn thương và mô cơ sẽ bị phá hủy và kiểu như là cá sẽ bị lở loét luôn và à, để mà điều trị á, thì đối với cái căn bệnh nấm mây á mình có thể điều trị bằng à, sanmethylin nè hoặc là các loại à, cái loại mà Eprin này thì cái loại Eprin này là cái loại thuốc được nhập từ Nhật Bản hiện tại thì mình mình cũng đang xem là ở Việt Nam có bán hay không mà mình cũng cũng chưa tìm được thông tin là ở Việt Nam có bán à, tuy nhiên thì mình có thể chữa bằng methylene hoặc là bằng à, cái chất gọi là rim Green Malachite nhưng mà cái chất Green Malachite đó thì chắc là đối với các bạn nằm ở gần chợ Kim Biên thì mới có thể mua được á tại vì hình như cái loại này nó cũng bị cấm và mình có thể dùng là cái chất Mazoten hay là những cái loại thuốc có thể chữa cái bệnh nấm mây cuối cùng là một cái loại ờ, ký sinh trùng có hình dạng như thế này và nó sẽ nổi ở trên mang của con cá các bạn nhìn thấy nó rất là sợ đúng không đây là một cái loại ký sinh ở mang thì là cái cá thể màu đốm trắng này nó nó sẽ xuất hiện ở trên bề mặt cơ thể ba mang của cá và khi ký sinh này trên mang á, nó sẽ phát triển và ký sinh sẽ khiến cho cá chết do suy giảm khả năng hô hấp đối với với cái bệnh này thì hiện tại là không có một cái loại thuốc nào hữu hiệu cả nên mình có thể à, khử trùng nước nuôi cá bằng cách là dùng đèn diệt khuẩn bằng tia cực tím và chờ cho cá lành tự nhiên đối với cái bệnh này đây là cái dấu hiệu cái hình mà các bạn có thể quan sát để biết được là cá của bạn đang đang mắc phải cái loại ký sinh trùng này Vậy là mình đã chia sẻ với các bạn ờ, tất cả là 7 cái loại ký sinh trùng có thể xảy ra ở cá vàng thì mỗi một loại ký sinh trùng nó sẽ có những cái biểu hiện khác nhau à, mình cũng đã có chia sẻ ảnh các bạn có thể căn cứ vào đó để biết được rằng là chú cá của mình đang mắc phải cái ký sinh trùng nào và mình có thể sử dụng cái loại thuốc à, thích hợp với cái loại ký sinh trùng đó tất nhiên á nếu mà chúng ta dùng thuốc liền á đánh thuốc liền á thì có thể khả năng rất cao và không phải là có thể luôn á mà mình thấy là hầu hết nếu mà chúng ta đánh thuốc ngay từ lần đầu tiên chữa bệnh cho cá thì cá rất là dễ bị sốc nên mình có một cái video clip gọi là khi mà chú cá vàng của mình bị bệnh á, thì mình cần phải làm gì sẽ có những bước cho các bạn tham khảo và à, sẽ có những bước chúng ta sẽ tăng tăng ví dụ như là cá vừa mới bị yếu chúng ta phát hiện là chú cá đang bị cái bệnh đó thì mình sẽ tách ra và mình sẽ cho ngâm muối à, và ngâm muối một ngày hoặc là nửa ngày và sau đó thì mình sẽ dùng thuốc để điều trị kết hợp với muối để điều trị thì khi như vậy chú cá của mình sẽ không có bị gọi là sốc thuốc nên là các bạn cần phải lưu ý uh, cái cách để chúng mình chữa bệnh cho cá theo đúng cái uh, quy luật tự nhiên của nó để cho chú cá không bị sốc à, video hôm nay thì mình nghĩ là cũng khá là dài rồi ở video lần sau á, thì mình sẽ chia sẻ với các bạn các loại vi khuẩn gây bệnh cho cá vàng và cũng như à, video ngày hôm nay thì mình cũng chia sẻ luôn các loại thuốc để mình có thể điều trị cho chú cá của mình ứng tương ứng với các loại vi khuẩn khác nhau à, cảm ơn các bạn đã xem cuối video nha xin chào và hẹn gặp lại bye bye